các bạn rất là nhiều đó uh, giải đặc biệt thì hôm nay ra 81 nhất to thì ra 72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 hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu ăn thông của cầu đè cầu lô để cho các bạn về bờ bến an toàn thì ngày hôm nay thì cũng đổi lại là những cái bạn à, mà đã tin tưởng mình ấy những anh em mà à, cô dì chú bác mà đã tin tưởng mình đã tham gia vào nhóm Zalo thì ngày hôm nay về bờ cực kỳ an toàn các bạn nhé đây mình sẽ mở cái nhật ký Zalo cho các bạn xem thì à, ngày hôm nay những bạn nào mà đã tin tưởng mình này à, đã tham gia vào nhóm tuyến lương thì đã về bờ cực kỳ là an toàn với đề 81 ở trong dàn đề 10 số và đọc thủ lô 07 các bạn nhé ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là đọc thủ lô là 07 và một cái dàn đề đặc biệt 10 số và trong đấy là có 81 thì 81 cũng đã nổ tưng bừng rực rỡ rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm tuyến lương của mình về bờ cực kỳ là an toàn những bạn nào đã là thành viên viên ở nhóm của mình thành viên cũ thì các bạn đã đang lên đỉnh núi rất là cao rồi còn những bạn mà mới tin tưởng mình mới vào thì cũng đã vào bờ khá là gần thì ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp này đấy những cái cầu lô cầu đá rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bờ nhá thì à, ngày mai mình vẫn đang có những cầu rất là đẹp thì các bạn có thể liên hệ ngay với zalo của mình đây ạ, à, mình cái số Zalo của mình là 0963236194 các bạn nhé Mình xin nhắc lại là 0963236194 Số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh Thập Tứ Nương của mình Đó các bạn thấy không ạ, mọi người đã lên cảm ơn mình rất là nhiều nhá Mình đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc bởi vì mình đã dẫn dắt các bạn à, về bờ bến khá là an toàn Đó, thì à, Zalo đó là 0963236194 Các bạn hãy lưu ý giúp mình nhá à, Còn bây giờ thì à, mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn nhá Đấy, ngày mai mai thì mình vẫn đang có những cái cầu uh, rất là đẹp này uh, những cái cầu lô cầu đề rất là đẹp ở trên ờ, Zalo uh, để cho các bạn lấy số về bờ thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ với mình 0963 236194 số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh Thập Tứ Nương các bạn nhé đó à, còn đây là cái à, bảng tổng hợp dự đoán kết quả mình đã đánh trước cho các bạn ra đây rồi ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 3 và chạm 9 đọc thủ đề là 3993 và cái dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 33 này 030 131 343 353 99090 191 494 797 đọc thủ đề 393 và bạch thủ lô VIP là 6776 các bạn nhé đó thì mình đã soi cho bạn những con số rất là đẹp rồi